home. nhất thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thành văn chúng cập nhất thiết thanh hiền Duyên khởi quang minh đài xưng tín tác Phật sư phổ huấn chư chúng sinh Giải phát Bồ Đề tâm viễn ly chư vòng nghiệp viên thành vô thường đạo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 Muốn diệt chúng sinh tất cả khổ, Phải nên mau phát Bồ Đề Tâm. Qua sự giáo dưỡng của trên Sư Phụ, Chúng con biết rằng tâm Bồ Đề là vô cùng quan trọng đối với người tu Phật, là tâm đại bi vì cầu Phật quả chẳng tiếc thân mạng, vì hóa độ chúng sinh trong khắp các cõi, mà dẫn thân dâng hiến cả máu thịt của mình. Nếu làm các việc thiện, mà không hồi hướng công đức ấy đến quả vị Bồ Đề, thì công đức làm ra các việc thiền ấy sẽ dẫn chúng sinh trong luân hồi sinh tử. Nếu tu Phật mà không phát được đại nguyện Bồ Đề, thì không thể tu hành chứng thành Phật quả. Duyên nay, ngày 19 tháng 6 năm Tân Sửu là ngày vía Bồ Tát Quán Âm thành đạo cũng là ngày phát tâm Bồ Đề của Chùa Ba Vàng, vân theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ, Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng chúng con đối trước mười phương thường trụ tam bảo, dâng nén tâm hương trí thành phát nguyện tu tập theo chương trình khuyến phát Bồ Đề Tâm, đành lễ hành nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, của Bồ Tát Quán Thế Âm, cùng chư Đại Bồ Tát,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 diệu trạm tông trì đấng bất động bạch đức thế tôn bồ lòng dục không phạm dục trần dục thân đã tình con hiện phạm vương đề vì nói pháp khiến được giải thoát chí tâm đành lễ nam mô nhĩ căn thiên thông đại bi quan thế âm bồ tát Nếu có chúng sanh muốn làm thiên chủ thông lãnh cõi trời con hiện đế thinh đế vì nói pháp khiến được thành à, từ chí tâm đảnh lễ nam mô nhĩ căn viên thông đại bi quan thế âm bồ tát nếu có chúng sinh muốn thân tự tại du hành mười tại bay trong hư không con liền hiện thân rơi đại tự tài đế vì nói pháp khiến được thành tử chí tâm đảnh lễ nam mô nhĩ căn viên thông đại bi quan thế âm bồ tát nếu có chúng sinh muốn thống quỷ thần cứu hộ quốc độ con liền hiện thân hiện đại tướng quân để vì nói pháp khiến được thành tiểu chi tâm đại lễ nam mô nhĩ căn viên thông đại bi quan thế âm nếu có chúng sanh muốn thông thế đại bi quan thế âm bồ tát nếu có chúng sinh thích dòng quý tộc nếu có chúng sinh ưa nói danh ngôn sống con liền cứ. sĩ anh chị phán đoán việc nước con hiền tế nếu có chúng sinh như tính số thuật điều dưỡng về sanh báo tồn thành kiến con sẽ hiện thân làm bà la môn đề thiên thông đại bi quan thế âm bồ hoặc yêu bà tắc hoàng lỗi tránh lầm thân tế gia trì quốc con sẽ hiển thân nữ chúa hoàng hậu mệnh phụ đại gia để vì nói pháp khiên được thành tựu chi tâm đảnh lễ nam mô nhĩ căn viên thông đại bi quan thế âm bồ へえ xoay thấy trở vào khiến cho chúng nhĩ căn viên thông đại bi quan thế âm bồ tát đoạn diệt võng tường tâm không sát hại khiến cho chúng danh dù huân tập cái nghe trở thành linh diệu sáu căn thiếu tan quan thế âm bồ tát văn huân tinh minh sáng khắp pháp giới dèm tan u ám khiến cho chúng từ lực hay khiến chúng sinh đi qua đường hiểm thoát nạn giặc cướp chi tâm đành lễ văn cơ tiêu dung trở về văn tánh không đồng đạo tràng thiệp vào thế gian chẳng hoại thế giới cúng dường mười phương vi trần như lai nơi mỗi vị phật làm pháp vương tứ chúng sinh không còn muốn thông minh chiếu tròn sáng ngầm mười phương giới lầm đại viên kính không như lai tạng thừa thuận mười phương vi trần như lai bí mật pháp môn thọ lãnh không mất chúng sanh không còn muốn cầu con gái sẽ sanh con gái phương đức nhu thuận hình tướng đoan mỗi người kính trong tam thiên đại thiên thế giới tính đủ trăm ức mặt trời mặt trăng hiện có sáu hai ức hằng hà xa pháp vương từ từ lợi lợi tha giao hóa chúng sinh trí tuệ tùy thuần phương tiền trắng đồng vì con đã diệu nên sâu thâm tâm vi diệu hàm dung chu biến pháp giới hay khiến chúng sinh chỉ danh hiệu con được chân viên ờ, thông ý tâm đảnh lễ nam mô nhĩ căn viên tông đại bi quan thế âm bồ tát bạch đức thế tôn bởi con tu pháp nhị căn viên thông chứng đạo vô thượng cho nên được bốn vô tăng diệu đức không thể nghĩ bàn chi tâm đảnh lễ nam mô nhị căn viên thông đại bi quan thế âm bồ vì con đã được diệu diệu văn tâm tâm tinh thoáng căn kiến chỗ nghe chỗ nghĩ đã thoát sâu trần cũng như âm thanh vượt qua tường vách không bị ngăn ngại cho nên khéo hiện ra nhiều hình dung tùng nhiều thần chú khiến cho chúng sanh thoát khỏi sợ hãi vì thế mười phương vi trần quốc độ đều gọi con là bậc thí vô đảnh lễ nam mô nhị căn viên thông đại bi quan thế âm bồ tát bởi con tu tập tánh bốn diệu của nhĩ căn viên thông bốn căn thanh tịnh nên khi con dạo chơi các thế giới hay khiến chúng sanh phá tâm sáng tam giả thân chân báo cầu con thương ngã xót trí tâm đành lễ con chứng Phật tâm tới chỗ cứu cánh nên có thể đem của báu cúng dường mười phương như lai sau đạo chúng sanh ở khắp pháp giới cầu vợ được vợ cầu con được con cầu tránh định được tránh định cầu sống lâu được sống lâu như thế cho tới cầu đại niết bàn được đại niết bàn chi tâm đành lễ nam mô nhĩ căn viên thông đại bi quan thế âm bồ Phật hỏi viên thông con từ căn tai viên chiếu tam muội duyên tâm tự tại nhân nhập lưu tướng được vào tranh đình thành tựu bồ đề ấy là đệ nhất trí tâm đảnh lễ nam bạch đức thế tôn phật quán thế âm khen con khéo được viên thông pháp môn ở trong đại hội thọ ký cho con hiểu là quán thế âm bởi con xem nghe mười phương viên minh cho nên quán thế âm danh vạn khắp mười phương thế giới

Phật nơi tòa sư từ đầu và tay chân đồng phong hào quang xa chiếu đình đầu mười phương như lai cùng pháp vương từ các vị bồ, bồ tát mười phương như lai cùng từ năm thế đồng phóng bảo quan tứ vi trần phương dọi về đỉnh đâu phật và các bồ Bồ Tát cùng A La Hán ở trong pháp mọi rừng cây ao đầm điều diền pháp âm ánh sáng giao dệt như lưới tơ báu đại trung được điều chưa bao giờ có tất cả đều chứng kim cang tam muối từng thời mưa hoa trăm thứ sen báu sen vàng đỏ trắng phơi bay mười phương hư không thành sắc bay báu được giải thoát này thay quán thế âm trong hằng hà xa kiếm vào vi chân cõi phật được lực đại tự tại không vô thí an vui chí tâm đảnh lễ nam mô nhị căn viên thông đại tùy quán thế âm vô diệu âm quan thế âm phạm âm hoài hải âm cứu thế tấn an ninh xuất thế đường trường tránh đình đốn không văn tánh diệu khó lường trăng sáng bóng soi ngàn khe suối vô duyên từ lực ứng quần cơ dậm đầu quy mang chư tăng cùng đại chúng quỳ gối để phát nguyện nguyện cho chúng con một là sớm đoàn hết lâu sớm chứng vô sanh thân tâm an lành sáu căn tâm đảnh lễ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 quý ơi à, tăng ơi à, nguyện à, cho